rồi nó cái việc giá dầu âm đấy nó có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hay không rồi cái xu hướng diễn biến sắp tới mọi chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào à ok thì um, khi mà cái việc dịch covid nó vẫn đang diễn biến cực kỳ là phức tạp và lần đầu tiên trong lịch sử của mình ha cái giá dầu nó gọi là nó vào cái mức âm luôn ngày 20 tháng 4 đó đó cái ngày 20 tháng 4 vừa rồi nó sẽ là một cái ngày gọi là lịch sử của nguyên cái ngành dầu mỏ thế giới mà mai mốt vài chục vài trăm năm sau người ta học lại là lần đầu tiên mà cái giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ ấy, nó là cái gọi là WTI thì lát nữa Hoàn sẽ giải thích cho bạn là nó có mấy cái kiểu dầu ha ngày 20 tháng 4 cái giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ nó giảm xuống ờ, còn gọi là âm 40,32 đô một thùng nó giá dầu nó giao tháng 6 nó giảm 10 phần trăm còn 22 phần trăm 22,54 đô mỗi thùng và tháng 7 nó lại giảm tiếp gọi là 5 phần trăm còn 28 đô mỗi thùng và như vậy á cái người bán á, phải trả người mua là khoảng 40,2 40,32 đô mỗi thùng và tối ngày 20 tháng 4 trên thị trường New York thì giá dầu giao tháng 5 nó tăng nó đã tăng lại một xíu rồi nó tăng đạt 1,1 đô còn cái giá dầu Brent á, gọi là tháng 6 nó giảm còn 26,13 đô đó lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu nó rơi xuống cái mức âm đây nè như mình à, mình xem đây nè bạn nhìn ha đây là cái biểu đồ dầu thô của Mỹ là gọi là cái gì đó WTI đó ha 30 US oil này 5 năm đi đó đây nè ngày 20 tháng 4 này nó âm 50,18 nè đó còn bên này là là UK oil nè là dầu của Mỹ đó, dầu Brent đó ngày 21 tháng 4 này nó còn 19 phải mấy này đó thì mình có thể mình xem bảng giá dầu ở đây đây là bảng giá dầu 20 tháng 4 nó xuống dưới đây là mức không nó xuống dưới cái mức này luôn xuống dưới mức gọi là thấp nhất trong lịch sử luôn đó thì bây giờ nhá dầu thô á, nó là gọi là ai cũng biết rồi đúng không nó là nhiên liệu hóa thạch lỏng của tự nhiên nó từ những cái cây tầng tầng lớp lớp động vật nó chôn dưới đất rồi nhiệt độ rồi áp suất nhiều năm thế là nó biến thành dầu và nó là một trong những cái mặt hàng gọi là thiết yếu nó là một trong những mặt hàng thiết yếu và nó tăng giá cực kỳ nhiều vì sao vì nó là ứng dụng trong đủ mọi thứ hết gọi nó là hàng thiết yếu mà và có nhá hai cái tiêu chuẩn định giá dầu thô ở ờ, một cái tiêu chuẩn là WTI của Mỹ gọi là dầu thô viết tắt của cái từ là West Texas Intermediate và cái dầu Brent của Vương quốc Anh đó sự khác biệt giữa dầu WTI và dầu Brent nó là gì nó không chỉ bao gồm là giá dầu mà nó còn phân biệt cả loại dầu nữa dầu thô WTI của Mỹ nó có cái mật độ khác nhau và cái hàm lượng lưu huỳnh khác nhau và nó bạn phải nhớ một điều này là bản chất hàng hóa giá của nó sẽ phụ thuộc vào cung và cầu và khi giá của nó thay đổi ấy, thì khi mà có xuất hiện yếu tố cung và cầu thay đổi hoặc nó bị đầu cơ thao túng nhiều thì nó cũng có thể bị thay đổi ha giá dầu thô nó được tính bằng đô và gọi là người ta đã thảo luận về việc tính một đồng tiền khác để đưa vào giá của nó nhưng mà nó vẫn chưa được xét duyệt cái bây giờ nhá cái giá cái gọi là cái bảng dầu với WTI của Mỹ nó là sao nó được sản xuất tại Mỹ này nó được gọi là dầu thô ngọt nhẹ Texas vì nó gọi là sản xuất ở Texas à, cái giá dầu với WTI này à, giao tháng 5 trong phiên giao dịch đêm 20 giờ Việt Nam nó tụt giảm gọi là xuống mức phần trăm âm luôn và có thời điểm nó tụt xuống mức âm 40 đô một thùng vào thời điểm đóng cửa ngày 20 tháng 4 á thì giá dầu nó tháng 5 giá dầu giao tháng 5 nó được chốt là âm 37,63 đô một thùng vậy đầu tiên nhá đầu tiên mình phải hiểu là cái điều gì diễn ra vậy giá dầu âm là sao thì bây giờ nhé bạn phải hiểu một điều này nè tức là nó có ba cái kiểu giao dịch dầu thô trên thị trường thì mình thì mình không có giao dịch dầu thô đâm ra là nhiều khi mình nghe thông tin này mình sẽ thấy rất là lạ lẫm nhưng mà bản chất có ba cái kiểu giao dịch dầu thô trên thị trường thứ nhất là thị trường tương lai tương lai đâm ra nãy giờ bạn mới nghe họ nói là giá giao tháng 5 giá giao tháng 6 giá giao tháng 7 nó là cái giá thị trường tương lai tương lai là tới tháng 5 á là ta lấy nhiêu đây dầu giá nhiêu đây nha tới tháng 6 là ta lấy nhiêu đây dầu giá nhiêu đây nha đó kiểu kiểu vậy thứ hai là thị trường quyền chọn đó và thứ ba là thị trường giao ngay quyền chọn nó option đó. còn giao ngay là một cái thị trường khác nữa rồi cái giá dầu á, cái việc giá dầu nó âm 37 đô là nó thuộc thị trường tương lai là giá hợp đồng kỳ hạn tháng 5 và từ đêm 20 tháng 4 á, là cái thời điểm mà nó đáo hạn tức là cái giá đó là giá dầu giao ở tháng 5 kỳ hạn tháng 5 là phải chốt và nó chốt vào cái ngày 20 tháng 4 này cái mức giá đó nó phản ánh cái việc nguồn cung đang vượt cầu rất là nhiều và các nhà đầu tư họ tính toán rằng nếu mà nhận hàng tháng 5 trong khi là Mỹ vẫn gọi là cách ly xã hội vẫn hạn chế đi lại thì không đi lại thì sẽ không tiêu tốn tiền xăng tiền xe đúng không thì cái lượng tiêu thụ dầu nó vẫn sẽ giảm nó không thể nào tăng được nó sẽ không có dấu hiệu gì hồi phục cả và lúc này cầu nó thấp mà cung thì nhiều quá gọi là lúc nào cũng có ngày nào cũng có bao nhiêu triệu tấn dầu được sản xuất ra thế là vấn đề tiếp theo là nó không có chỗ chứa mà ngày 21 tháng 4 là ngày tất toán hợp đồng có nghĩa là phải chốt 20 21 là tất toán nếu không tất toán hợp đồng á, bên mua sẽ phải thanh toán thật và mua hàng thật à, bên mua nếu mà không tất toán hợp đồng mà cứ để hợp đồng nó diễn ra bên mua sẽ phải tất toán thật và mua hàng thật thế là phải dễ diễn ra cái hoạt động tiếp theo là hoạt động giao nhận hàng hoạt động giao nhận hàng nó diễn ra nhưng mà cái việc giao nhận nó cực kỳ khó tại vì giàu là giàu WTI là giàu ở Mỹ lát nữa Hải sẽ nói cái ở Mỹ đó là làm sao nó ở Mỹ nó khó vận chuyển nó đi ra cái khu vực vận chuyển rất là xa và nó tiêu tốn thêm chi phí nữa tiêu tốn thêm nhiều chi phí nữa nên người bán á, phải trả người mua cái tiền đó để tất toán thanh lý hợp đồng để gọi là không phải làm cái việc giao nhận hàng tức là giống kiểu đền đền hợp đồng đó tại vì tôi không muốn mua hàng của anh nữa thì tôi phải trả tiền để đền cái hợp đồng này thực chất nhá cái giá mà âm 37,63 đô một thùng á là mức giá giao dịch giữa các trader họ gọi là họ mua bán trên sàn chứ không phải là giá giao dịch giữa nhà sản xuất dầu thô và người mua cuối cùng nha nó chỉ là giá mấy ông trader ông đánh qua đánh lại với nhau thôi chứ không phải là người sản xuất dầu và người mua cuối cùng nhà máy lọc dầu nhà máy lọc dầu mua từ người sản xuất dầu thô là những cái đơn vị họ khoang dào dầu á đó cái số lượng dầu giao dịch ở cái mức mà âm 37,63 đô á, nó cực kỳ thấp và nó ghi nhận khối lượng là khoảng 600.000 thùng đó rồi cái cái như nãy là nói cái ngày 20 là cái ngày cuối cùng để cái ngày 21 là cái ngày chốt hợp đồng của kỳ hạn giao dầu vào tháng 5 năm 2020 vào ngày này á người mua hợp đồng này phải đưa ra tức là hợp đồng tương lai là một cái hợp đồng mà người ta làm trước cho tương lai thì gọi là hợp đồng tương lai ha vậy cho nó dễ hiểu đó cái ngày 21 này á ngày mà người mua hợp đồng phải đưa ra quyết định là có nhận lô dầu này hay không nếu mà nhận thì đóng hợp đồng và nhận lô dầu vật chất là dầu thật dầu thật giao thật nhưng mà tình trạng dầu thô thì đang sụt giảm vì covid này nên là những cái kho chứa là dầu nhé khoan lên rồi phải chứa trong thùng rồi phải thùng phải cất trong kho nó kho thì sắp đầy rồi thuê kho gọi là chi phí cực kỳ cao và cực kỳ khó đó nên những cái người sở hữu hợp đồng á họ quyết định là bán để chạy bán tháo mọi giá ở hai giây cuối cùng của cái phiên giao dịch khớp giá khớp tại hai giây gọi là giá chốt phiên nên ra nó mới chuyện có chuyện âm như vậy vì nó bán tháo mạnh quá nên nó âm và khi nhé khi hợp đồng hết hạn người mua sẽ phải nhận 1.000 thùng dầu cho mỗi hợp đồng họ ký và giao hàng đến Cushing, Oklahoma của Mỹ đó là cái kho dầu lớn nhất ở Mỹ à ok nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi được ra video mới nhất nha tiếp cái kho Cushing này nó tăng dự kiến nó đã tăng hơn rất là nhiều rồi và cái tuần trước cái tuần 20 tháng 4 ấy, cái kho nó chứa 70% công suất dự kiến rồi và nó sẽ đầy trong vòng 2 tuần nữa nên nó không thể còn sức chứa nữa nên không tìm được người mua không tìm được chỗ, chỗ chứa nên những cái người mà bán hợp đồng tương lai á họ phải bán bằng mọi giá tức là họ cứ đao đao đao liên tục để họ bán được nên cái giá dầu á là nó cứ bị sụt thôi cái giá mà mua bán trên sàn là nó cứ sụt thôi nhưng bạn phải hiểu một điều này cái giá dầu đó cái giá mà dầu mà nghe bảo âm như vậy nó không ảnh hưởng gì đến cái giá dầu ở Việt Nam hết nó không ảnh hưởng đến cái giá nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam hết vì sao thứ nhất vì từ trước đến nay gọi là Việt Nam là căn cứ theo giá dầu Brent nãy bạn nghe Hoàng nói tới giá dầu Brent rồi đúng không thì bây giờ cái giá dầu Brent là giá dầu của Vương quốc Anh và mình căn cứ theo cái giá dầu đấy để định giá bán và cái ngày 21 tháng 4 á cái ngày mà đâu rồi cái này xem cái này nè US oil thì bên này là UK oil nè đó cái ngày đây nè 3, 13 tháng 4, 16, 17, 20, 21 đây nè cái này nó nó loanh quanh đây là khoảng 19, 20 gì đó đó cái uh, nó vẫn gọi là nó giao dịch ở mức gọi là rất là thấp thôi nhưng mà nó không bị âm và mình đã thấy nó giao dịch thấp từ lâu rồi đúng không từ đây là nó xung quanh 20 hai mấy 20 hai mấy 20 hai mấy này 25 này đến mức 25 này rồi có lúc lên 30 35 xong rồi lại tụt xuống 25 rồi 19 18 đó nó giao dịch ở cái mức rất là thấp như vậy và mình á thì mình có hai cái nhà máy lọc dầu là một cái ở Dung Quất và một cái là ở Nghi Sơn thì chiếm khoảng 7 đến 80% gọi là nhu cầu trong nước rồi nhà máy lọc dầu Dung Quất thì họ gọi là họ chế biến dầu từ cái mỏ Bạch Hổ có chất lượng gọi là tương đối tốt và các mỏ khác như mỏ rồng, mỏ chim sáo, mỏ đại hồng và một số dầu nhập khẩu nữa còn cái gọi là cái nhà máy lọc dầu Nghi Sơn á thì chế biến nhập dầu thô nhập khẩu từ Kuwait Kuwait cũng là một trong 10 nước nhập khẩu 10 nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và nên nước mình không có lấy cái giá mức giá dầu WTI của cái Mỹ của ngày 21 tháng 4 để áp cho giá dầu trong nước nên là giá dầu gọi là xăng dầu của mình vẫn không thấy giảm gì cả đấy là cái lý do như vậy à, tiếp cái giá dầu WTI đó, đó nó cũng không ảnh hưởng gì đến giá dầu tại Singapore và trong khi mình là giá xăng dầu trong nước tham chiếu của mình vẫn tham chiếu từ thị trường Singapore nên mức cái biến động WTI kia nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái giá dầu trong nước của mình nhưng mà nếu mà mọi thứ vẫn tiếp tục không cải thiện tiếp tục dịch bệnh vẫn còn căng thẳng thì giá dầu nó vẫn sẽ duy trì mức thấp tất nhiên là nó sẽ không thể giảm về âm tuyệt đối như kia rồi vậy bây giờ này bây giờ bạn mới bắt đầu bạn vừa mới làm quen với những cái giàu với KPI e rồi giao dịch các thể loại giao dịch và phát hiện ra là chúng nó tại chúng nó trader chúng nó trade qua trade lại đâm là giá nó bị âm thế bắt đầu phát hiện thêm là có dầu với KPI e này dầu brand này đúng không rồi tại sao giá dầu Việt Nam lại không gọi là không gì đó không ảnh hưởng vì dầu giá dầu kia nó âm vậy tiếp bây giờ tại sao một cái giá dầu sụp một cái giá dầu lại không sụp đúng không cái về KPI e nó bị bán tháo nó chạy vậy còn tại sao cái giá dầu Brent gì đó của Vương quốc Anh tại sao nó lại không bị bán tháo y chang như vậy à, thì hai nhá thứ nhất hai cái loại dầu đó là hai cái loại dầu tiêu biểu trên thị trường nó được coi là cái chuẩn mực để tham chiếu cho cái thị trường gọi là vàng đen này khi mà hai cái giá dầu đó nó trao đảo á, thì là sắp tới xu thế của giá dầu toàn cầu nó cũng sẽ trao đảo đó vậy bây giờ tại sao giá dầu Brent nó không đi nó không bị sập giống như cái giá dầu WTI kia thì mấu chốt của gọi là thế giới người ta phân tích ấy, là cái loại dầu Brent này nó có phương thức giao dịch khác với cái loại dầu WTI kia nó khác làm sao cái việc mà sụp đổ giá dầu WTI ấy, là nó là dựa trên cái khía cạnh kỹ thuật rất là nhiều tức là mấy ông gọi là trader trade qua trade lại rồi mua bán rồi thấy lỗ rồi sắp bị nhận dầu đâm ra phải tìm mọi cách bán tháo hợp đồng đi đó để gọi là cái dầu giao ở tháng 5 nó không giao đến cho mình nó giao đến cho mình mình trả tiền là trả tiền ốm thà bán tháo lỗ còn hơn còn cái giá dầu mà Brent á thì nó khác thứ nhất là nó giao vào tháng 6 cái thời gian giao hàng của nó khác và thời điểm đáo hạn của nó là ngày 30 tháng 4 cơ chứ không phải ngày 20 như vừa rồi không phải ngày 21 như vừa rồi thời gian đáo hạn của nó là sắp tới kìa là tới ngày 30 tháng 4 đáo hạn hợp đồng là quyết định là chốt hợp đồng hay là mua bán đi như thế nào đó của mình là cũng là đáo hạn hợp đồng phái sinh đó kiểu kiểu vậy đó và người ta đoán cái giá dầu Brent nó cũng có thể sẽ biến động mạnh về giá khi mà tới cái thời điểm đáo hạn hợp đồng là ngày 30 tháng 4 á, nhưng mà người ta bảo khả năng 99% nó sẽ không bị náo loạn mà âm như cái WTI đâu vì sao vì nó có hai cái lý do vì nó có hai cái lý do lý do thứ nhất cái điểm đáo hạn và điểm yêu cầu nhận hàng của hai cái loại hợp đồng dầu mỏ này á nó khác nhau đó tức là là nó nó khác nhau vừa rồi đó và cái thứ hai là trong khi cái hợp đồng kỳ hạn cái giá dầu Brent á nó được tham chiếu bằng tiền mặt thì các hợp đồng dầu WTI kia nó được giải quyết bằng lượng dầu thực tế tức là một cái tham chiếu hợp đồng dựa trên tiền mặt một cái tham chiếu hợp đồng dựa trên dầu tức là một cái là so sánh bằng lượng dầu thực tế một cái so sánh bằng lượng tiền mặt có nên là bản chất những cái loại giao dịch này nó khác nhau cái giao dịch dầu Brent và cái giao dịch dầu với KTI nó khác nhau cái việc á việc họ giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt sẽ giúp cái dầu brand này nó tránh được cái nguy cơ gọi là âm dù nó có sụt giảm mạnh cỡ nào nữa nó cũng không thể âm được và trong cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 4 thì mình sẽ mình thấy là cái giá dầu Brent nó vẫn loanh quanh đây này US Koi này nó vẫn loanh quanh mức 25 20 25 mười mấy đó nó dao động quanh cái mức đó sang đầu phiên 24 21 ấy, thì nó sẽ nó có lúc nó tụt về 19 nó có tụt đây này nó có sang phiên 21 này phiên 21 này bạn nhìn thấy là nó tụt xuống 19 18 đó xong rồi sang mấy ngày sau thì nó hồi lên lại 22 này thấy không nó hồi lên lại 22 nè đó rồi những cái nhà phân tích dầu mỏ ở gọi là Restart Energy nhận định nếu quan sát mức giá dầu Brent giao ngay trên đường biển Bắc được giao dịch trong khoảng 15 đến 18 đô một thùng tức là nó siêu nó đã siêu rẻ rồi thì cái sự sụp đổ của gọi là dầu WTI kỳ hạn tháng 5 nó không phải là cú sốc gì lớn đối với những người mà chuyên gọi là chuyên giao dịch dầu còn chúng ta chúng ta gọi là đâu có bao giờ để ý đến mấy cái này thứ nhất là vì nó không có gọi là nó vẫn nếu mà mình có đăng ký được tài khoản bên ngoài mình giao dịch thì mình cũng không được pháp luật bảo hộ nên là mọi thông tin nó rất là hạn chế vì thế tự nhiên là mình nghe âm âm âm mình nghe báo đài nói âm âm âm mình cũng thấy gọi là náo loạn chiến trường lên không hiểu âm là âm sao vì sao nữa vì cái gọi là nó bị tác động bởi nhiều yếu tố thứ nhất là cái dịch covid này nó đang diễn biến cực kỳ phức tạp đúng không thế là nhiều nước trên thế giới họ ban hành lệnh giới nghiêm cách ly xã hội tức là hiện tại bây giờ nhé Việt Nam mình bắt đầu ok rồi nhưng mà 1 phần 3 dân số thế giới là vẫn đang trong tình trạng khuyến khích cách ly hạn chế đi lại bạn tưởng tượng nhé bây giờ thế giới 7 mấy 8 tỷ người 1 phần 3 vẫn được hạn chế đi lại 7 tỷ một khoảng là khoảng 2 3 tỷ khoảng 2 đến 3 tỷ người vẫn đang bảo là hạn chế đi lại hạn chế đi lại thì xe không chạy dầu không tiêu đúng không kinh tế đình trệ đó nên gọi là cái chuyện mà tiêu thụ xăng dầu là cái chuyện rất còn rất xa xôi khi mà cả thế giới bây giờ là đang tới gọi là gần 3 triệu người nhiễm rồi đó đừng nói tới cái chuyện mà triển vọng kinh tế giờ chuyện mà giá dầu nó gọi là nó tăng lại cũng là cái chuyện rất là xa nên cái à, ông chủ tịch điều hành công ty chuyên tư vấn năng lượng Gen International này ông bảo là lưu trữ toàn cầu đang tăng nhanh chóng và nó sẽ lấp đầy được khoảng vượt 70% rồi và nó sắp tiệm cận cái mức gọi là lưu trữ tối đa rồi vì vì sao vì cái nguồn cầu nó đang bị trứng lại một cách gọi là quá nhiều đi 1 phần 3 dân số thế giới trứng lại không tiêu thụ không đi không di chuyển gì hết và còn nguồn cung thì vẫn cứ tăng đều vẫn cứ tăng đều đó là cái yếu tố đầu tiên tiếp tiếp tới cái yếu tố thứ hai là cái cuộc chiến giá dầu á nó khiến gọi là tình hình gọi là càng lúc càng nghiêm trọng hơn gọi là hai các bên gọi là bất đồng về sản lượng một bên thì cứ khai thác thật nhiều một bên thì đang muốn bớt lại như Ả Rập Saudi á thì là gọi là họ làm giá dầu tiếp tục giảm còn nga thì giảm nga thì họ trả đũa bằng cách là họ tăng lượng khai thác và ra hàng ngày lên bạn cứ tưởng tượng nhé khi mà tăng lượng khai thác dầu lên và ra hàng ngày tăng lên thì tức là cái nguồn cung nó đang cao khi nguồn cung cao thì giá nó nó làm sao khi nguồn cung cao cầu vẫn như vậy thì giá nó giảm đúng không cái chuyện đương nhiên rồi nên là giá nó càng lúc càng giảm mặc dù á mặc dù họ đã thương lượng họ đã thế này thế nọ Ờ, và vào cái ngày 9 tháng 4 á, họ đã sau một thời gian họ thấy là chiến tranh như vậy thì bên nào cũng thiệt cả nên là họ cam kết cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng một ngày nhưng mà gọi là quá muộn nhưng mà quá muộn mọi thứ nó gọi là nó đã đi quá xa rồi bây giờ cắt giảm nó cũng gọi là nó cũng đẩy cái giá dầu WTI về âm và rất nhiều rất nhiều chuyên gia trên thế giới họ phân tích họ suy nghĩ họ bảo là cái khởi xướng cái cuộc chiến giá dầu này là nga muốn nhắm vào mỹ vì sao vì họ bảo là thật là bất công khi mà nga và các nước opec nước opec là cái tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh ấy. lát nữa mà mở cho bạn xem cái danh sách các nước opec tức là nhá nga và các nước opec phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô nhưng mà mỹ và những công ty dầu của mỹ thì họ không bị ràng buộc bởi cái thỏa thuận này họ không bị ràng buộc với thỏa thuận cắt giảm dầu thô nên mà họ cứ thoải mái tăng sản lượng họ khai thác và họ giành giật thị trường của bên này của nhóm bên này thế là nhóm bên này rất là cay cú vì sao vì Mỹ Mỹ chỉ sau 10 năm thôi cái công nghệ mà dầu đá phiến đã đưa Mỹ gọi là thành cường quốc xuất khẩu dầu số 1 thế giới luôn vượt Ả Rập Xê Út và Nga luôn tức là hồi trước Ả Rập Xê Út Nga là những cái nước mà xuất khẩu dầu hàng đầu nhưng mà Mỹ chỉ cần 10 năm thôi Mỹ có công nghệ cải tiến Mỹ vượt lên Mỹ vượt lên và Mỹ còn tăng những cái đòn trừng phạt đối với Nga nữa chứ ờ, gọi là dự án xây tuyến đường ống dẫn khí đốt mà Nord Stream 2 ấy, là Mỹ trừng phạt cái đó thế là họ hai bên họ chiến đấu cuộc chiến đẩy giá dầu xuống mức 20 đô thậm chí có lúc 10 đô một thùng tức là cứ sản lượng cứ sản xuất ra thật nhiều thật nhiều để gọi là giá giảm xuống vì sao vì mục tiêu lớn nhất của nga là muốn gọi là tiêu diệt cái ngành sản xuất dầu của mỹ vì sao vì nhá đơn giản này mình cứ tính đơn giản này này cái giá dầu được duy trì ở mức gọi là dưới 40 đô một thùng thì chỉ trong vòng nửa năm á, ngành sản xuất dầu của Mỹ sẽ phải tự giải thể vì bị lỗ tức là họ gọi là họ chỉ được cầm cự được trong vòng 6 tháng thôi họ không thể nào gọi là cầm cự được lâu hơn nếu mà cứ lỗ giống như bạn vận hành một công ty vậy bạn có thể lỗ được một tháng 2 tháng 3 tháng nhưng mà bạn lỗ liên tục thôi sau tháng là bạn toang luôn đó đây nè đây là những cái nước mà đây nhá bạn nhìn nè ở trên wiki này họ có thống kê nè các quốc gia theo sản lượng dầu thô nè số 1 thế giới là Mỹ với cái sản lượng thùng ngày vào khoảng 15 triệu tổng toàn thế giới là khoảng 80 triệu thùng một ngày thì Mỹ là chiếm 15 triệu Ả Rập Xê Út là trong khối OPEC nè chiếm 12 triệu Nga chiếm 10 triệu rồi Iraq 4 triệu Iran 3 triệu Trung Quốc cũng lẹt đẹt vào gần 4 triệu Canada 3 triệu mấy đó tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là khối OPEC nè 3 triệu đó Kuwait nè một trong 10 nước này cũng là 2,9 triệu Ấn Độ cũng là loanh quanh đâu đấy 2 triệu rưỡi đó một loạt những cái những cái danh sách như vậy nó cực kỳ nhiều luôn đó nè danh sách thống kê những cái nước mà xuất khẩu dầu mỏ đó vậy cái ờ, câu chuyện là gì câu chuyện là khi mà cái giá dầu nó sụt giảm như vậy cả hai bên đều đánh nhau cả hai bên đấu đá thì cả hai bên đều chịu thiệt hại nhưng mà người ta cân thấy Mỹ chịu thiệt hại nặng hơn Mỹ chịu thiệt hại nặng hơn vì sao vì cái dầu Brent á, nó được sản xuất ở miền Bắc còn WTI á, nó được khai thác trong lục địa Mỹ tức là ông Mỹ á, ông khoan dầu ở trong đất liền còn à, cái dầu Brent á, của ông Anh á, là được khai thác ở biển à, thế là cái yếu tố về địa hình nó khiến cho cái giá dầu Brent á, nó khiến cho cái dầu Brent á, nó dễ tiếp cận với cái tàu chở dầu hơn và trong cái bối cảnh mà mọi thứ ngưng trệ mọi thứ ít di chuyển như thế này thì nó chiếm lợi thế rất là lớn nên mặc dù cái chi phí khai thác dầu Brent nó cao hơn nhưng mà cái chi phí vận chuyển của nó lại thấp hơn so với cái dầu với WTI tại sao tại vì cái dầu với WTI kia nó nó khai thác từ dưới đất nó khai thác xong thì nó phải vận chuyển xe xe bồn đi rất là xa ra tới bến cảng rồi đợi cái thuyền vào đó nên cái đấy là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng vì sao cái giá dầu Brent nó không giảm sâu là như vậy và cái đó là cái bất lợi của Mỹ cái việc mà giảm ngày 20 tháng 4 á nó gây thiệt hại cực kỳ rõ rệt nha nó gọi là rất nhiều gọi là những cái thương nhân ở Mỹ á họ bỏ những hợp đồng gọi là mất 60 đô một thùng dầu một ngày và những cái nhân vật quản trị ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ cũng đang bảo là mọi thứ đang cực kỳ là tối tăm Mỹ á bản thân họ là đang dư hơn 2 triệu thùng so với cái tốc độ lọc dầu của mình nhá không phải sản xuất tức là khi mà bạn khi mà mình nghe những cái này á mình phải nắm những cái thông tin như thế này nè cái dầu á họ khai thác xong họ phải trải qua một cái chuỗi nhà máy lọc dầu rất là khổng lồ để gọi là gọi là lọc từng bước từng bước từng bước để ra được những cái dầu từ dầu thô xong rồi ra dầu tinh để mà mình có thể sử dụng trong công nghiệp rồi trong xe cộ máy móc rồi thành xăng gì tùm lum các thứ đó và cái tốc độ đó của Mỹ á, là <laughs> như kiểu ở cái bên này mình thấy là Mỹ sản xuất ra khoảng 15 triệu thùng đúng không nhưng mà mỗi ngày lọc vẫn còn dư lại 2 triệu tức là họ không lọc kịp họ không lọc kịp họ dư lại cực kỳ lớn nên đến khi nào mà cái sự mất cân đối cung cầu này nó chưa được hồi phục thì nó sẽ còn gọi là còn ảnh hưởng nữa giá dầu nó sẽ còn biến động tiếp nữa vậy người trong cuộc những cái những cái ông lớn Ả Rập Saudi này Nga này thì uh, họ sẽ hành động gì xu hướng tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào thì họ vừa mới thông qua một cái thống nhất hợp tác cắt giảm nguồn cung tại vì nhá nếu mà cứ tiếp tục duy trì tiếp tục cái kiểu mà sao ta tiếp tục cái kiểu mà cứ sản xuất ra đè ra sản xuất thật nhiều chỗ lưu trữ thì không có trả tiền nhân viên rồi gọi là giá cứ giảm xuống giá giảm xuống thì đâu có bán được thì cũng lỗ đó nên là họ gọi là giảm tiếp cái cắt giảm nguồn cung tức là họ giảm tiếp sản xuất nữa ông Trung thì ông gọi là ông thúc ép họ ký cái thỏa thuận này lâu rồi và những cái đại diện của những cái tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC lúc nãy á, họ cũng gọi là đưa ra tin về việc gọi là sẽ cùng nhau gọi là cắt giảm sản lượng sâu và lẹ hơn tức là cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa để gọi là bớt lại bớt sản xuất lại sản xuất cho lắm tại vì bên mỹ họ gọi là họ sản xuất mọi thứ máy rất là nhiều nên việc họ cắt giảm đi sẽ gọi là sẽ ít tiêu tốn nhân viên hơn của mình vì họ dùng máy rất nhiều và một cái nữa là khối OPEC họ sẽ dự kiến cắt giảm gọi là gấp đôi sản lượng vào đầu tháng 5 cắt giảm gấp đôi sản lượng gọi là sản xuất dầu vào đầu tháng 5 nhưng mà nhưng mà có một cái yếu tố nhá tức là những cái biến số ảnh hưởng bạn hiểu này là nó luôn luôn có những biến số giống kiểu mình đầu tư chứng khoán có những biến số về thị trường về công ty về tin tức rồi về thế giới thì dầu này nó cũng có những biến số về sản lượng sản xuất về vận chuyển về lưu trữ về tiêu thụ đúng không tiêu thụ thì bây giờ nhá một biến số là sản lượng sản xuất cắt giảm rồi ok nhưng mà còn biến số thứ hai đấy là sức chứa tại vì nó nó đi vào đặc thù ngành đặc thù ngành nó phải chứa có những cái ngành không cần chứa như sản phẩm thông tin hay những cái gì đó nó không cần chứa dịch vụ nó không cần chứa nhưng mà đặc thù cái dầu này là nó phải có kho chứa rất là lớn nên cái việc cắt giảm sản lượng nó cũng không giúp được mấy cho cái việc cái kho chứa cơ sinh ấy, cái kho chứa mà gọi là lớn nhất của mỹ ấy, nó sắp đầy bây giờ cắt giảm sản lượng thì sản lượng nhưng mà nó đầy thì nó vẫn đầy những cái à, nhà sản xuất dầu mỏ họ đạt được một, một cái thỏa thuận mà ông Trung ông gọi là thỏa thuận tuyệt vời nhất cho tất cả tức là cắt giảm sâu hơn nữa sâu hơn nữa nhưng mà gọi là cắt giảm thì cắt giảm như vậy nhưng mà cái việc kho chứa thì sao kho chứa thì ông gọi là chính phủ liên bang đưa ra một số biện pháp gọi là cắt giảm sản lượng từ OPEC và đánh thuế lên dầu nhập khẩu từ nước ngoài để gọi là sao khi mà họ nhé những bạn hiểu là ở cái tầm vĩ mô khi mà họ đánh thuế lên cái gì á là họ làm cho cái mặt hàng nó đắt lên mặt hàng nó đắt lên thì để nó bớt bớt nước ngoài nó bớt vào thì gọi là sẽ tăng được cái gọi là nhu cầu trong nước tại vì hàng trong nước rẻ hơn thế là họ ở đây họ đề ra cái chính sách là đánh thuế lên dầu nhập khẩu từ nước ngoài để mà gia tăng cái sức chứa lên cái dầu trong nước nhưng mà có một cái vấn đề là có một cái vấn đề là Ừ, phải di chuyển thì mới tiêu thụ đúng không nếu không di chuyển thì làm sao tiêu thụ và họ còn gọi là họ sắp đưa cái chính sách là trả tiền cho các nhà sản xuất dầu để giữ dầu lại hoặc gia tăng sự hỗ trợ tài chính cho các công ty dầu mỏ tất cả họ đang thảo luận những cái đó trả tiền cho nhà sản xuất để giữ dầu lại tại kho tại hay là tại mỏ đó rồi hỗ trợ những công ty dầu mỏ để giữ dầu tại đấy tại vì mọi thứ nó đang hoạt động mọi thứ nó đang thành một cái cuồng nhau cái này ngưng lại thì kia chết bạn hiểu bây giờ mọi thứ giãn cách xã hội mọi thứ ngưng lại dầu không tiêu thụ nữa thì tất cả bộ máy tất cả con người tất cả mọi thứ ở những công ty khai thác dầu mỏ nó cũng phải ngưng lại mà cái gì ngưng lại thì cái đấy chết thôi nếu như mình mình giãn cách có ờ, gọi là hai ba tuần thì đấy là mình cũng sắp lên đường bao nhiêu rồi đúng không rồi cái hợp đồng với KTI giao tháng 5 á, nó sẽ rất là khó khăn khi mà cái nhu cầu năng lượng nó đang giảm cực kỳ mạnh đúng không những biện pháp phong tỏa ở Mỹ bây giờ Mỹ đâu rồi Mỹ để xem Mỹ có bao nhiêu triệu ờ, ca nhiễm à, Mỹ có 890.000 ca nhiễm rồi và toàn thế giới xác nhận bây giờ tới thời điểm này là khoảng 2,7 triệu ca sắp lên tới ờ, gọi là bao nhiêu 3 triệu ca rồi. kinh khủng chứ nên là cái việc mà không có gì kiểm soát được tất cả mọi thứ vẫn đang hỗn loạn nên là cái việc mà giãn cách việc cách ly việc ít đi lại nó sẽ còn dài nó sẽ còn dài và không đi lại không tiêu thụ cái biến số tiêu thụ không tiêu thụ thì cái biến số sản xuất chỉ có khi nào ngưng sản xuất thôi còn nếu cắt giảm thì vẫn có sản xuất có sản xuất thì cái chỗ chứa vẫn không có chỗ chứa quá tải chỗ chứa ở cái kiểu mà hợp đồng tương lai á, cái hợp đồng giao hàng tháng 6 nó đã giảm 15% rồi nhưng mà người ta cố gắng giữ cái mức 20 đô một thùng để gọi là các bên chịu thiệt hại bớt lại nhưng mà nó sẽ không duy trì được nữa nó sẽ không duy trì được lâu còn cái dầu brand thì sao nó cái dầu brand á, nó sẽ được bảo vệ tốt hơn vì nó vận chuyển bằng đường biển và nó khai thác trên biển nên là vẫn có thể thuê các tàu chở dầu siêu lớn được à, vậy giải pháp là gì giải pháp cho cái hướng đi dầu này mà theo mấy ông chuyên gia mấy ông phân tích đồ mấy ông chuyên gia về dầu mấy ông phân tích mà hoàn tổng hợp lại nó là cái gì nó có nhưng mà nó cực kỳ khó mình nghe để mình biết cái tổng quan cái vĩ mô nó sẽ như thế nào mọi thứ sẽ biến chuyển ra sao vì sao vì bạn khi mà bạn đầu tư chứng khoán bây giờ là cái thời buổi công nghệ thông tin rồi mình phải vì công nghệ thông tin như vậy nên là mọi thứ như bạn thấy nó tác động cực nhanh và cực mạnh đến thị trường nên mình phải có được cái nhìn tổng quan cái nhìn dài hơi thì mình mới biết là biến động trong trung hạn nó ra sao biến động trong dài hạn nó ra sao còn ngắn hạn nó là sự điên cuồng hỗn loạn rồi theo ông nó ha rồi giải pháp là gì giải pháp cho những cái tình hình này á mấy ông đó mấy ông bảo là có nhưng mà nó rất là khó thực hiện đầu tiên là mình hạn chế lây lan thì bây giờ vẫn chưa hạn chế được Việt Nam gọi là theo những nguồn tin của những gọi là những bạn bè hàng á, những người mà đưa tin cho các đơn vị nước ngoài á, thì Việt Nam bây giờ mình đang là trung tâm của thế giới được cả thế giới họ nhìn họ thấy sao hay vậy một cái nước mà vừa nghèo vừa ít nguồn lực rồi mà ở kế bên cái ổ dịch lớn như vậy mà tại sao ít ca như vậy Singapore bây giờ cũng mười mấy nghìn ca rồi nó nhiều tới mức kinh khủng như vậy mà tại sao một cái nước bé tí yếu ít tiền lại còn yếu mà lại có thể phòng trừ được hay như vậy còn cả thế giới bây giờ người ta vẫn đau đầu cái chuyện mà hạn chế lây lan kiểm soát cái thứ hai của giải pháp đó là kết nối lại hoạt động kinh tế hoạt động vận tải thì khi mà có vận tải thì dầu nó mới đốt cháy nó mới ô nhiễm môi trường thì mới gọi là mới tiêu thụ dầu được đúng không và nhưng mà nhưng mà cái đó dễ thực hiện không khi mà ca tăng vẫn tăng vẫn tăng vẫn tăng vẫn tăng sắp sửa tăng lên 3 triệu ca nó có thể thực hiện được nhưng mà nó phải tính bằng bèo nhất cũng phải là tính bằng tháng đúng không phải vài tháng nữa chứ không thể nào tính bằng có chuyện là tới một hai tuần nữa là xong không thể nào có chuyện đó được và ngay cả nhé ngay cả khi cái dịch covid này nó chấm dứt ừ, mọi thứ nhất là kinh tế rồi giá dầu nó phải cần có đà tức là nhá bạn tưởng tượng là nó lên thì nó lên rất là lâu nhưng mà nó xuống nó xuống rất là nhanh thì phải từ từ để mọi người phải đi làm phải có tiền lại rồi mọi thứ nó mới tăng tốc tăng tốc tăng tốc dần lên đúng không chứ không thể là đùng một cái hết dịch tháng sau mọi thứ bùng lên vui vẻ tươi vui như cũ cái chuyện lò so nén gì đó có không có thể có ở một vài lĩnh vực chứ không thể nào xuất hiện ở toàn bộ được làm gì có chuyện đơn giản như thế rồi cái yếu tố tiếp theo là chính phủ mỹ họ đang xem xét cái động thái gọi là trợ cấp doanh nghiệp năng lượng trợ cấp riêng doanh nghiệp năng lượng và ông Trung ông có mối quan hệ thân thiết với nhiều những gọi là lãnh đạo tập tập đoàn năng lượng cấp cao của Mỹ đó ông bảo là ông phát biểu sau khi cái việc mà giá dầu nó hạ xuống mức âm á ông bảo là tình trạng này chỉ là ngắn hạn thôi và xem xét gọi là nhập khẩu thêm 75 triệu thùng dầu vào kho nữa và kho dự trữ chiến lược quốc gia và ngưng nhập khẩu dầu từ Ả à, Rập Saudi để gọi là đẩy giá dầu lên ngưng nhập dầu vào trong nước để đẩy cái giá dầu lên nhưng mà nó có dễ không cái việc nếu mà nhá nếu mà đang yên đang lành tự nhiên anh không nhập khẩu dầu từ tôi và tôi thấy không vui với anh đó làm cho cái mối quan hệ Mỹ Ả Rập Saudi nó sẽ căng thẳng hơn đó và thật ra Mỹ họ giảm nhập khẩu dầu từ Ả Rập Saudi từ lâu rồi chứ không phải là mới đây và thứ ba là Washington họ hỗ trợ doanh nghiệp ngành năng lượng bằng cách là đẩy mạnh những các hoạt động vận tải ngắn hạn như nãy hoàng nói đó những cái biến số đúng không biến số về sản xuất biến số về lưu trữ và biến số về sử dụng thì phải sử dụng tức là họ tìm cách họ đẩy mạnh cái sự vận chuyển vận tải ngắn hạn lên tăng cường trung chuyển các thứ lên để gọi là kích thích cái dầu tiêu thụ nhưng mà nó là hoạt động ngắn hạn và nó tiêu tốn rất nhiều nguồn lực trong khi Mỹ toang rồi Mỹ đang cần tập trung cực kỳ nhiều nguồn lực để gọi là hạn chế cái sự lây lan của dịch Covid đúng không và thứ tư cái yếu tố tiếp theo là những cái người khai thác dầu họ phải gọi là giảm sản lượng thôi đúng không nhằm đẩy giá dầu lên đó đó là những cái biện biện pháp mà khả thi nhất và nó không chỉ phụ thuộc vào một mình doanh nghiệp mà nó ngon cả chính phủ cả nền kinh tế nữa chứ không phải không các kho dự trữ dầu của Mỹ thì họ đang gọi là họ đang đầy họ đang gọi là chi phí việc ngừng khai thác bạn tưởng tượng nhé khi mà ngừng công ty ngừng hoạt động tiền mặt bằng vẫn trả tiền lương vẫn trả tất cả mọi thứ tiền vẫn trả thì Mỹ họ cũng vậy thôi khi mà họ ngừng khai thác của tiền bảo trì máy móc vẫn phải trả các thứ tiền công nhân viên chẳng lẽ không trả đúng không nó họ cũng y chang như mình không khác gì hết theo router thì bộ năng lượng Mỹ là trong quá trình các công ty dầu khí Mỹ cho thuê kho chứa 77 triệu thùng á, là để gọi là kho dự trữ chiến lược quốc gia để giúp doanh nghiệp trữ dầu thương mại giải pháp duy nhất cho nền kinh tế Mỹ ấy, chỉ là khi nào cái dịch này nó chấm dứt và mọi thứ vận động trở lại thì cái chuyện dầu tăng lên mới là cái chuyện khả thi à, rồi vậy uống nó có tác động gì tới Việt Nam không có tác động nhiều luôn nó có cả tác động tích cực và tác động tiêu cực nha tác động tích cực là gì khi mà giá dầu giảm mạnh như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng một tí nó sẽ là mình giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu đi một tí mình sẽ giảm nhập siêu và tiết kiệm cho mình một cái lượng kha khá đô la nhất là mình nhập siêu xăng dầu từ năm 2015 đến bây giờ bạn có thể xem trên hình bạn thấy mình nhập siêu xăng dầu gọi là từ đâu rồi nhập siêu xăng dầu từ năm 2015 tới năm 2019 và mình à, nhập mỗi lần là cả 11 triệu tấn rồi 5 triệu tấn rồi giá trị là 2 triệu đô rồi 7 triệu đô năm 2019 mình nhập gọi là 7 triệu tấn mới lẻ 9 à? triệu tấn tức là cũng rơi vào khoảng 3 triệu đô với 5 triệu đô là 8 triệu đô đó mình nhập đâu có ít đâu nhập toàn là 8 8 9 triệu đô không và tiếp cái yếu tố thứ hai giá dầu nó giảm nó sẽ tác động tích cực đối với tiêu dùng doanh nghiệp của mình vì xăng dầu rẻ đi một tí à, đây là bạn như bạn nhìn cái hình này biến động giá bán lẻ xăng RON 95 và 92 10 lần gần nhất tính đến tháng 3 2020 này nó đang giảm Đấy, mọi mọi khi đổ năm chục không đầy bình hôm nay đổ bốn mươi mấy nghìn đã thấy đầy bình đúng không rồi khi mà giá xăng giảm thì mình sẽ tiết kiệm được một tí tiền đi lại đúng không khi mà thế giới nó còn đang cách ly mình vẫn có thể đi lại được thì mình sẽ đỡ tốn tiền xăng hơn đó là một cái từ đầu năm 2020 đến giờ mình có gọi là bao nhiêu 6 lần điều chỉnh giảm ghê không điều chỉnh gần nhất là 29 tháng 3 tức là nó điều chỉnh giảm như vậy nhưng mà mỗi lần nó âm thầm nó giảm tí giảm mấy trăm mấy trăm mấy trăm mấy trăm có những lúc mà giảm được khoảng 3 tức là tổng giảm là khoảng 30 40 phần trăm tùy loại mình cũng tiết kiệm được cơ số tiền đó còn về phía doanh nghiệp thì sao về phía doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp như là vận tải này giá xăng dầu nó giảm là sẽ đỡ chi phí đầu vào rất là nhiều và làm giảm giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh cải thiện được lợi nhuận ngành vận tải hưởng lợi nhiều nhất này xong rồi à, đến à, ngành khác <clears throat> như là sản xuất nhựa này phân bón luyện kim đánh bắt thủy hải sản xây dựng công trình giao thông cái những cái ngành này xăng dầu nó chiếm 20 đến 30 phần trăm chi phí đầu vào còn vận tải xăng dầu nó chiếm chi phí đầu vào 35 đến 40 phần trăm luôn chủ yếu là tiền xăng không rồi bây giờ nhé cái yếu tố tác động thứ ba đó là xăng dầu giảm mình sẽ làm giảm áp lực lên lạm phát là góp phần ổn định kinh tế của mình vì sao vì giá dầu giảm nó tác động trực tiếp tới nhóm giao thông tới nhóm thiết yếu nhóm giao thông nhóm điện nước nhóm chất đốt nhóm vật liệu xây dựng đó là những nhóm mà gọi là thiết yếu nhu yếu phẩm thiết yếu đúng không ngành vận tải là hưởng lợi nhiều nhất rồi đúng không rồi à, nó còn làm giảm áp lực lên cái chỉ số CPI nữa cái ờ, xăng dầu đó, nó tính nó chiếm tới 4 phần trăm trong cái chỉ, chỉ số CPI thì có thể bạn sẽ bắt đầu chọn cái chỉ số CPI là cái gì vậy đúng không thì chỉ số CPI á, nó là cái chỉ số giá tiêu dùng nó tính theo phần trăm để nó phản ánh cái mức thay đổi tương đối của hàng hóa theo thời gian vì sao vì mọi thứ chỉ có một thứ không thay đổi đấy là sự thay đổi còn mọi thứ luôn luôn thay đổi vì thế người ta phải lập ra một cái chỉ số để xem là hàng hóa tiêu dùng nó thay đổi như thế nào thời gian nó tăng hay nó giảm hay nó như thế nào để nó xem sức mạnh của nền kinh tế là làm sao và cái chỉ số này nó cũng chỉ tương đối thôi vì nó chỉ dựa vào một nhóm hàng hóa để đại diện cho toàn bộ cái hàng tiêu dùng và cái nhóm xăng dầu á, thì nó chiếm 4% trong cái rổ này đó và cái nhóm này nó lại tác động gián tiếp đến một nhóm gọi là lương thực thực phẩm ăn uống đó cái nhóm này thì chiếm 36 12 phần trăm nó tức là nó tác động rất là lớn và vậy tiếp câu chuyện bây giờ chỉ số CPI chỉ số tiêu dùng của chúng ta như nào thì uh, tháng 3 năm 2020 đó, theo như số liệu hàng có ở đây là mình tăng 0,34% so với tháng 12 năm 2019 và tăng tới 4,87% so với cùng kỳ năm 2019 vậy tính chung ra cái chỉ số CPI bình quân quý 1 năm 2020 của mình là tăng 5,56% so với kỳ năm trước mức cao nhất trong 4 năm và nó đã vượt xa cái mục tiêu 4% của mình rồi lạm phát cơ bản của mình là tăng thêm 3,05% nữa so với cùng kỳ năm 2019 mức thông thường của mình là khoảng từ 2 đến 2,5% thôi bạn hiểu nhá những cái chỉ số này nó tăng là rất là xấu hiểu vậy đi ha chỉ số giá tiêu thụ chỉ số giá trung bình rồi chỉ số giá lạm phát nó tăng có nghĩa là mọi thứ nó đang rất là khó khăn đó nên cái việc mà giá xăng dầu nó giảm đi một tí nó sẽ tác động để mấy chỉ số này nó bớt tăng thì là nền kinh tế của mình nó sẽ bớt yếu mà thật ra nó yếu hay nó không yếu thì quan trọng là mình phải tìm cách kiếm được tiền đúng không mình kiếm được nhiều tiền thì mình sẽ không cảm thấy yếu mà mình chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu từ đi làm thì lúc mà mình được nghỉ ở nhà thì nó rất là yếu đó vậy tác động tiêu cực là gì tác động tiêu cực của nó thứ nhất làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước từ dầu thô có nghĩa là sao có nghĩa là từ năm 2000 đến bây giờ thì cái nguồn thu từ dầu thô trong cái cơ cấu ngân sách nhà nước nó giảm khoảng 25% rồi từ giai đoạn 2000 đến 2008 và bây giờ nó xuống còn có 13% thôi 2009 đến 2014 và bây giờ nó chỉ còn khoảng 4,7% thôi từ 2015 đến 2019 tức là cái nguồn thu từ dầu thô càng lúc nó càng giảm giảm từ cái mức mà khoảng 115.000 tỷ năm 2013 xuống còn 53.000 tỷ năm 2019 và nó chỉ bằng khoảng 46 phần trăm thôi năm 2012 2013 và nó bằng khoảng 54 phần trăm năm 2014 tức là cái nguồn thu về dầu thô của mình nó giảm đây này bạn nhìn trên hình bạn thấy nè cái bảng thu ngân sách dầu thô của Việt Nam giảm gọi là nghìn tỷ đồng đó thấy không năm dầu ờ, thô 2014 thu dầu thô là 98 tới năm 16 là còn 37 rồi năm 2019 là lên được 53 này. nhưng mà nó vẫn bằng có gọi là gần một nửa của năm 2014 rồi vậy nó ngoài từ dầu thô nó ảnh hưởng cái gì nữa không nó ảnh hưởng từ thuế từ xăng này thuế xuất nhập khẩu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng ảnh hưởng hết do cái giá dầu nó giảm cơ cấu giá xăng của mình ấy, từ à, tháng 1 năm 2020 được 8 à, khoản CFI thuế thuế nhập khẩu rồi các loại thuế đó ờ, mình có quá trời thuế luôn à, tóm lại là bỏ qua đoạn thuế đi ha nên cái giá xăng dầu giảm á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà thuế thu từ xăng dầu và cái tỷ trọng dầu thô từ thuế từ thu tổng ngân sách nhà nước này nó cũng giảm nên ảnh hưởng là tóm lại là nhà nước thu tiền giảm tóm lại là thu các khoản thu về nó giảm ừ. nó tiếp cái yếu tố thứ hai là nó tác động sâu đến cái ngành mà khai khoáng nhất là dầu khí vì sao vì giá giảm rồi bây giờ khai thác dầu khí bán cho ai đó đơn giản lắm nhưng mà cái ngành khai thác dầu khí này nó chiếm tỷ trọng khá cao trong cái GDP ấy. nó chiếm khoảng 7,8% trong GDP luôn và một số tập đoàn như là PVN này, PVD này, gas này là nó làm giảm nguồn thu của những cái tập đoàn này nên là tức là họ phải giảm khai thác giảm khai thác thì họ sẽ giảm bán giảm doanh số nên giảm doanh số thì họ sẽ không có tiền đóng thuế không có tiền đóng vào ngân sách nhà nước và họ còn bị giá cổ phiếu nó cũng giảm theo đó ví dụ nhá ví dụ theo đánh giá của PVN á, là kế hoạch ban đầu của họ năm 2020 là khoảng 60 đô một thùng thì doanh thu của họ sẽ rớt vào khoảng 4,7 tỷ đô và nếu mà như vậy tới lúc mà khi giá giảm còn 30 đô một thùng thì họ sẽ chỉ còn khoảng 2,36 tỷ đô thôi thế ban đầu họ nộp được 1,6 tỷ thì bây giờ họ chỉ giảm nộp được còn có 800 triệu đô à? đó nó đang diễn biến cực kỳ phức tạp và tương lai những cái cổ phiếu về dầu khí sẽ gặp khó khăn rất là lớn vì doanh số không có à đây là bạn hãy cẩn thận với những cái cổ phiếu dầu khí bây giờ ok nếu bạn chịu khó ngồi xem được tới đây hãy comment cho hoàng biết cảm nghĩ của bạn và comment thay với lúc hoàng chia sẻ video bạn muốn hoàng làm video về chủ đề gì comment dưới xin chào hẹn gặp lại